Đức Phật giảng cõi người là cõi mê, Ngài cũng bảo đời là bể khổ. Trong mắt của thần Phật, những khổ nạn mà con người gặp phải là để tiêu trừ nghiệp lực, để con người nhanh chóng trả hết nợ nghiệp mà trở về với thiền quốc vì con người sống trong mê nên lúc nào cũng đau khổ mà không tự biết vậy vì sao con người bị sống trong mê liệu có những giải thích khoa học nào thỏa đáng cho điều này một mắt người không nhìn thấy được bản chất của sự vật ta thường cho rằng cặp mắt thịt được cấu tạo từ tế bào có thể nhìn thấy mọi vật thể mọi vật chất trên thế gian này Thật ra không phải vậy, ở khoảng cách khoảng 15cm, một khoảng cách gần nhất mắt người chỉ có thể phân biệt được vật thể có chiều rộng 0,04mm bằng đường kính của một sợi tóc hoặc chỉ có thể phân biệt được hai đường cách nhau 0,026cm. Ta có thể nhìn thấy đám khói, nhưng ta không thể nhìn thấy được các phân tử khói ta cũng cảm nhận được làn gió mát nhưng không thể nhìn thấy phân tử không khí khi một vật thể đang đứng yên trên mặt đất các phân tử nguyên tử proton electron hạt nhân nguyên tử bên trong nó vẫn liên tục vận động mắt người không thể nhìn thấy điều này ngày nay khoa học đã dần khẳng định được sự tồn tại của các không gian khác khác với không gian ba chiều mà nhân loại chúng ta đang tồn tại bên trong với cặp mắt thịt bình thường này chúng ta không thể nhìn thấy các cảnh tượng ở không gian khác nhưng những người có con mắt thứ ba đã được kiểm chứng họ có thể nhìn thấy sự tồn tại của sinh mệnh ở nhiều không gian khác một chiếc bút đang nằm yên trên bàn rõ ràng nó đang nằm yên nhưng khoa học đã chứng minh nếu phóng to hàng triệu lần sẽ thấy các phân tử nguyên tử của cây bút đó đang di chuyển liên tục vậy mà mắt người chỉ nhìn thấy sự yên tĩnh ở cây bút kia rõ ràng cặp mắt thịt của con người mang lại cho chúng ta những giả tướng khác hẳn với hình thức tồn tại thực sự của vật thể và vật chất đây phải chăng là nguyên nhân căn bản nhất khiến con người luôn phải sống trong mê lầm hai con người không biết mình từ đâu đến cho đến nay vẫn còn một số người tin vào thuyết tiến hóa vốn chỉ là một giả thuyết của darwin thuyết này cho rằng con người là từ động vật tiến hóa thành còn động vật lại tiến hóa từ thực vật thực vật lại tiến hóa từ vật chất không sống mà thành. Thế nhưng hiện nay có vô số bằng chứng về các nền văn minh tiền sử, các di chỉ khảo cổ về dấu vết loài người cách đây hàng trăm triệu năm, cùng các khám phá về sinh học phân tử, các nghiên cứu về xác suất hình thành sự sống và tính toán về khả năng đột biến dẫn đến sự tiến hóa đều khẳng định rằng con người không thể do tiến hóa tự nhiên mà thành nhiều người tin rằng con người được tạo ra bởi những sinh mệnh sống có trí huệ vĩ đại trong vũ trụ chính là các vị thần nhưng cụ thể chúng ta được các vị thần tạo ra như thế nào thì đến nay hầu như không có ai có thể trả lời một cách rõ ràng 3. Con người không biết mình đang rất khổ nhiều người cho rằng một người càng giàu có danh tiếng và mạnh khỏe thì cuộc sống càng hạnh phúc tuy nhiên không phải ai cũng có thể trở thành người giàu có và người giàu có chưa chắc đã hạnh phúc bất kỳ ai cũng chịu chi phối bởi quy luật sinh lão bệnh tử ai rồi cũng sẽ phải ra đi vậy thì cái hạnh phúc dựa vào sự giàu có danh vọng và sức khỏe sẽ không tồn tại mãi mãi năm 1976, trận siêu động đất ở Đường Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã giết chết 240.000 người và khiến hơn 160.000 người bị thương nặng. Có nhiều người may mắn bị chết lâm sàng và sau đó sống lại. Các nhà khoa học đã tiến hành khảo sát 100 người trong số này để xem họ có cảm giác thế nào khi chết nhưng kỳ lạ hơn là hơn một nửa trong số 81 người trả lời khảo sát nhớ lại rằng trong suốt khoảng thời gian ở trong tình trạng chết lâm sàng, họ không cảm thấy sợ hãi mà trái lại tâm trí của họ lại rất sáng suốt, bình tĩnh và thoải mái. Trong tình huống đặc biệt, những người này không có một chút hoảng loạn, một số người thậm chí còn có cảm giác hạnh phúc họ nhận thức được rằng ý thức hay linh hồn của mình đã rời khỏi cơ thể và di chuyển trong không trung cảm giác nhẹ nhõm vô cùng thoải mái dễ chịu khảo sát này dường như cho ta thấy khi không bị ràng buộc bởi thân thể xác thịt này con người ta không còn đau khổ thay vào đó có thể là niềm hạnh phúc sự bình an và sự giải thoát điều này có lẽ khác với những phiền phức mà thân xác thịt này mang đến cho chúng ta trong cuộc sống cũng có nghĩa là mang thân người hẳn là phải chịu khổ nhưng mấy ai trong chúng ta nhận thức được điều này 4. Con người làm điều xấu mà không biết Người xưa có câu rằng Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri nghĩa là chỉ cần có suy nghĩ không tốt thì thần đã biết rồi ngày nay đã có nhiều thông tin cho thấy vật chất và ý thức là một thể thống nhất như vậy ý thức suy nghĩ con người đều là vật chất khi chúng ta bắt đầu có suy nghĩ không tốt vật chất xấu sẽ được tạo ra điều này được giải thích rất rõ trong cuốn sách thông điệp của nước của tiến sĩ masaru emoto khi có suy nghĩ tích cực sẽ khiến các phân tử nước trở nên đẹp đẽ lung linh và ngược lại chúng sẽ xấu xí dị dạng khi nhận phải các thông điệp bất thiện tiêu cực nhiều người có trải nghiệm cận tử báo cáo rằng họ đều trải qua một trạng thái gọi là xem lại cuộc đời life review trong đó toàn bộ cuộc đời của bản thân bao gồm hành động suy nghĩ tác động của họ đều được chiếu lại như một bộ phim Rõ ràng, lời giảng của Đức Phật cho rằng con người đang sống trong cõi mê là hoàn toàn có lý. Vậy làm sao để giúp con người sống tỉnh táo và bớt mê lầm hơn? Có lẽ chỉ khi con người xuất thiện tâm, bỏ đi những định kiến và tư tưởng cố hữu, hết lòng tu sửa bản thân mình thì chính giác mới hé lộ chỉ khi đó những ngu kiến vô minh và mê lầm của con người mới dần dần được xóa bỏ thế nhân vì u mê mà có người không tính thần phật nhưng nhất định không thể không tin quy luật nhân quả luân hồi đặc biệt là vào thời buổi mạt pháp thời thế hỗn độn thiên tai nhân họa dị tượng liên hồi xem ra chỉ có ai minh bạch thiện ác, coi trọng nhân quả, tôn kính thần Phật trời đất mới có thể tích phúc bồi thiện vượt qua tai kiếp mà sống an lành hạnh phúc ở vùng trời mới và đất mới của tương lai.